vào nhà nó là đại gia ông già nó là police còn nó bán tầng tại nhà của tao lúc nào cũng áo Nice.